triệu mốt đấy đủ thôi cảm ơn chị nhá đấy tay cháu là, là không không bị sao nữa rồi em thay mặt cháu cảm ơn các cô các chú anh các anh chị giúp đỡ nhà gia đình cháu Hi, buổi sáng tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã đến với kênh Sa Trường Giang TV của mình à, Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại thị à, trấn Mèo à, Vạc à, Buổi sáng hôm nay thì à, khá là lạnh Thì do đêm qua là mưa khá là to đấy Đây là Chủ nhật à, Triệu Phiên Mèo Vạc nữa cơ Cái video trước mà Giang có chia sẻ về nhà gia đình nhà cháu Hoa ấy, Đi mua lợn cho cháu thì buổi sáng nay là Giang với mọi người mới đi bắt lợn được Tại thì à, anh Báo là đang có mặt tại à, khu vực à, Triệu Phiên rồi mà bán ờ, lợn đó giờ mình sẽ ra đó để ờ, tìm mua lợn cho nhà cháu Hoa nhé đây là không khí ờ, chợ phiên buổi sáng phiên mèo vạc đây khu vực này bước vào đây thì giang thấy mọi người bắt đầu đông bán thịt lợn khá là đông luôn người ra đây để tranh thủ trao đổi buôn bán hàng hóa dọc hai ven đường này thì à, mọi người bán hoa quả này Những thịt lợn này là còn thịt lợn của người đồng bào hâm mông đấy rất là ngon luôn chút nữa mình cũng à, sẽ mua một cân gì đó để cho gia đình đêm qua mưa khá là to sáng nay gần 6 à, giờ sáng mới tạnh được trời tạnh cái là rất là quang luôn nhưng mà có một chút là không khí lạnh ai cũng phải mặc áo rét Merin thì ba thứ có ba thứ thì chỉ có Merin cái nào tất tần tật mà tốt tần tật luôn. cái gì cái gì cái gì ở đây là rượu ngô Hà Giang này rất ngon thơm Đây, bán bao tiền một lít này chị ơi Hả? Bán bao tiền một lít? Pê chào À, pê chào à? Mọi có thể nếm được đấy Nếm thoải mái luôn Rượu ngô Hà Giang là đặc sản của vùng quê ờ, mèo vạc Hà Giang nhé mọi người nha đây người động rồi toàn đi luôn đấy ai cắt chìa khóa đây trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lên tích cửa đỏ giấy khai rồi bán những ờ, uh, giống uh, cây hoa quả rau cải đấy là dắt hai con dê Hải bác dắt hai con dê đi bán này dê khá là béo rồi đấy bao nhiêu cân con này bao nhiêu cân? 20 mua cho chị 20 cân à? Vâng. Hả? Thôi chị. Ô chị này. Ô chị. Ô chú ơi. Ô chị hiện nay chị đang nói chỗ không ấy. Chả có gì này. Chỗ đi nào. Đây là khu vực mà một người bán chó Con chó này bán bao tiền? 3 triệu 2 á? Đây nào. 2 triệu á? À 1 triệu 2 à? Ờ. À. 1 triệu 2 Con ờ, ấy nhỉ, con con cọc độc con một con này thì bán bao nhiêu ờ, bác rất xa ra <laughs> biết bán bao nhiêu à 600 600 <laughs> à đấy bắt thì bắt con này thôi hay là không thích đó đó đó đó không thấy con đuôi cọc đâu nhỉ con đuôi cọc sát cua về thích nuôi ờ, chó ờ, cọc đuôi cơ trên này chó phục vui khá là đắt Rất là nhiều luôn còn to Đẹp Con nhỏ nhỏ là con này bao tiền đây? 600 600 à? 600 nghìn Người bé ờ. Giờ ra đến ờ, cửa hàng anh Táo đây Anh ấy bán ờ, những cái đồ dao cuốc này rồi liềm này cái này là cái bẫy bẫy chuột ra nhỉ vâng. đúng không kéo này tu vít này có cả dao luôn nhá mọi người nhá mọi người ai mà quanh mèo vàng này có thể ra ủng hộ anh báo nhá trường uh, ờ, trường thôn đấy tôi sùng máng đấy gió khá là mạnh luôn mấy cuốc cô dạy sủng áng đấy Ồ đấy à, cô giáo dạy sủng áng à? Này Thế này mua ủng hộ ờ, thầy ờ, trưởng thôn một cái à. Vợ thầy dạ. Hà À đấy à? à hiệu trưởng ờ. Bây giờ thầy là chuyển sang sân bí đúng không? Cái này bao nhiêu tiền? Đây bà, cái này là bao nhiêu tiền? Cái này là ở đâu đấy? Cái này là nhập lên sao bảng không? cái dạ. này ờ, mình coi này mình khác làm không vâng cái này khác làm cái này à cái này anh khác làm đấy cái này bao nhiêu cái này tám không có quả chuông tàu cái bán này dao này phải dao ờ, ừ, dao hàng yên dao của ông cụ ờ, thăng kìa thì tốt à bên này là cái này là anh nhập ở bên cao bằng về à? Dạ. à có phải là làng làng làng gì ấy ở cao bằng ấy nhỉ trước mà Giang có sang nhưng mà quên phúc mất sen, phúc sen à, đúng rồi, đúng rồi hàng phúc sen uh, rèn dao có bằng đấy có rất là nhiều uh, người đặt hàng những cái này là anh đánh được cái con này là anh đánh được con này bà con là hay đi phát nương em là cũng cầm giới đi sao được rồi con cặp tay được anh là chú của cháu Hoa nhỉ hai anh em uh, ăn sáng đã xong rồi tí nữa để ờ, bây giờ xem bắt lợn ăn sáng xong bây giờ xem bắt lợn trong quán này khá là đông luôn nha mọi người đây hầu như bà con là mọi người đi uh, chợ phiên thì uh, quán này đông nghịt luôn ăn sáng xong thì hai anh em mình bắt đầu uh, đi uh, xem lợn nha mọi người nhá nói chung là lợn trên này để mà lợn giống thì bà con chọn nó sẽ tốt hơn trực tiếp là bà con nuôi mà cái là lợn năm nay là giá cũng rẻ không, không đắt mấy nên là mình cũng ờ, dễ mua được những cái con nó đẹp ấy đấy anh chọn thì anh ờ, mua con nào nó 2 triệu ấy rồi anh đi tìm này nhiều luôn con mang chơi đây bán một con vật nuôi của đồng bào ở trên này là rất là quý luôn đấy mọi người gia tài đồng bào đấy. Ừ, béo Bao tiền một con này? Bao tiền một con này? chiều hai. à? Con này mà chiều hai á? Ừ. Ủa đắt thế. Tưởng là một triệu đấy chứ? Ừ. Tưởng khoảng một triệu đấy mà chiều hai một con ờ, cả. Ai giờ. Trêu nhau đâu cơ? Ừ. Nó trêu nhau đâu cơ? không phải treo à, à? trước ờ, trước đang ờ, ra hỏi ờ, giá tuần trước là nó sáu tám trăm à, Thế anh xem con gì con lớn lớn kìa Xem này Xem con lớn lớn này Tìm đi anh đi tìm đi Có người đồng bào thì sẽ nhanh hơn mình mọi người để ý à, rất là đông luôn nha mọi người ra đây ấy. khu vực này là nguyên bán lợn còn à, phía bên cái biển và bên trong đó là chuyên bán bò nhá yeah đấy mọi người sẽ buộc những cái ờ, dây này này buộc vào ờ, ấy con con con lợn đấy, đấy là dắt ra nhìn uh, chú lợn nào cũng rất là dễ thương rằng uh... vâng anh cứ đi xem đi xem được con nào đi uh, bảo em Đây là con cái là con đực đây Con cái à? Không phải con cái Con cái à? à? con trai à con trai à con đực con đực không có con cái à, à con này đực này thì bán bao nhiêu tiền triệu là à, triệu tư à triệu tư à đấy con kia một triệu hai mà bé hơn con này to triệu tư là, là đấy ờ con nó tưởng là con cái thì mua ngay à? được thì nè à, thì mình cho con mua thì con cái ờ, đấy qua em mua chỉ chỉ sai cho nó thôi là đâu cho nó cái là hơi bé một chút nhỉ Ờ, anh xem đi xem được không Tao cái à, giống này là phải ba con tròn cơ mới, mới nó mới béo mới đẻ tốt được <laughs> chứ ờ, mình không quen nuôi là không, không biết đâu con nào mà nó chịu khó ăn rồi nó ăn phàm ấy là bà con nhìn là biết đấy à, ngồi tốt anh xem rồi xem đi như xem thịt nó mỏng hơn non hơn à. hơn à. to hơn nó lại bây giờ lợn to nó rẻ rẻ hơn à đấy à ừ. à to là rẻ hơn ờ lợn này một cân nó 100 rồi à rồi. to kia một cân đã 50 nghìn à cái là là, là giống là sẽ đắt hơn bé con này là bé con này là triệu tư đấy các bạn người đấy khu bên chợ bò còn đông hơn cả bên lợn mọi người kín luôn này cái này à, phải có flycam bay trên cao thì mọi người nhìn à, sẽ biết được cái à, khung cảnh mới chợ phiên mèo vạc hàng tuần diễn ra vào chủ nhật đây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 Lợn tú nào cũng rất là dễ thương lợn là rất là Barbie Trời nhỏ mà Được không anh? Có được không? Được Được à, được thì uh, có lấy không? Đấy, chị nhận mà Đấy, chú xả Nhất chú xả Là nhất là nét xả lắm Các tù ly Được thì là lấy luôn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 à, bà bảo bán bao tiền chiều hai à ờ chiều hai anh được ờ, chỉ tao tao đến cho tiếc để hát tổ nhưng mà con nhà tổ thì tao nó ít phần kia nó chỉ bà con nhân này là thường thường hay đeo những cái bề này đi này cái gọi là cái gùi cái gùi để à, đựng những cái hàng hóa này hay là khi mà bà con à, tan chợ có thể là mua những cái à, gì về cho gia đình để phục vụ Ờ, nhu yếu phẩm đồ dùng cho gia đình Ôi xa xa bây giờ đang thấy con bò khá là to luôn nha mọi người kìa Bò Ở đây đến Chuẩn bị ờ, đưa đưa về nhà ờ, Rồi Lượn này lượn nhà mình mổ luôn à anh? À được à. Lượn đèn con Đèn rất là ngon Em gửi anh Thích quá trời Này lửa đen đây này Ồ oh, đúng lươn đen và con lươn bản Như thế đã Có Có cho em hai túi được không? Sợ em đi đường ấy, nó, nó rách Sợ nó rách Có cảm ơn chị nhé Hả? À hoa đây à? Ôi ôi, đi về nhà đi Đi về nhà con rồi con nhớ chú không? Nhớ À nhớ, à, thế về đưa chú về nhà Nhân lươn mang về chưa? Mang Mang về rồi Chó à? này hàng Thả chưa, thả lợn chưa? Đi đi đi về nhà Ngày à, thứ bảy chủ nhật được nghỉ à? Vâng. Ờ Con chào anh nhá Lơn lơn thả rồi Thả rồi, thả lơn rồi Lơn về chưa? Chưa Chưa về à, Chưa về à? Thế sao bảo về rồi đấy chúng mua kẹo cho này, hoa này Và cái thức ăn này cho là tí là hai bố con làm ăn nhá Mọi người với lại tí, tí anh bắt lợn đấy Đâu mà không, không biết nói tiếng kinh là xấu hổ đâu Càng đi học thì lại à, càng xấu hổ thôi Đi học thì phải nói tiếng kinh nhiều rồi chứ cháu phải tập nói tiếng kinh nhiều vào quên bố ờ, cháu hoa thì giờ đau chân là không không thể đi ấy được nữa bây giờ anh trưởng lợn là vẫn vẫn chưa về đến được trong một chút nó mới về nhà dạ à thịt thịt lợn này là 100 nghìn một cân bảo cân lợn đấy à cân lợn là không không bán cân con nên nó bán giống mà à. con nên nó bán theo ờ, theo ấy rồi theo con thôi không bán theo theo cân đâu chú xem tay của cháu hoa xem nào khỏi đỡ ra xem nào mọi người xem dưới ánh sáng này ồ đấy đấy tay cháu là, là không không bị sao nữa rồi may ngày trước là đi viện là cháu hoa là trốn ờ, ra khỏi viện này sợ mọi người uh, cắt ngón tay ờ, nên là khóc trốn ra viện xong là về may đỡ nhỉ ừ. được uh, may là cháu đỡ cá rồi đấy à đấy à thì đợt đấy ờ, đi viện đây đi ờ, viện là cứ ờ, nghĩ là mọi người sợ ừ. sợ cháu sợ là ngồi ngồi đây điều này ừ. mới bóc bóc bánh ăn hay là chia chia các bạn ở xung quanh đấy bạn bè ấy, mình sang chơi ấy à đây là của nhà anh mang sang chuồng nhà cháu là để ghép vâng rồi tí nữa thả con đấy vào đây cũng được ờ, hai con ăn chung nhau cũng được mà ừ. ô cái này, trứng gì đây trứng vịt nó không không nở à trứng vịt không nở à ừ to nhỉ rất là to cái này ung rồi rồi ung rồi ung rồi ung rồi không không nổi được bị ung rồi Chỉ nó bắt về thảo đây chung chung hai, hai con luôn ờ, con này cũng mới ờ, bắt về là Tách Đàn nó con mẹ đẻ ra. cái này thì ờ, cũng bắt vừa bắt về được hơn tháng à anh cũng vừa bắt ở chợ về hơn tháng à vâng. cũng vừa bắt ở chợ à nhưng mà anh bắt con này bao tiền con này 800 nghìn 800 nghìn á ừ. Ô sao anh bắt rẻ thế nhỉ? Con này 800 nghìn đấy. Em bắt con đợt. Cứ ăn Tết xong là lợn lại rẻ. Vâng vâng. Cái hôm trước mà tuần trước như em ra là con này đúng như con này là cũng 800 một triệu thôi. Ừ. ừ. Nhưng hôm nay đi mua thì anh ấy ờ, trực tiếp là là là cả anh ấy ờ, chú của cháu đấy. À. Của cháu Hoa đi mua từ thế em bảo là xem đi anh là người đồng bào Hơ Mông thì mọi người mới xem chọn được chị em thì không biết gì đâu. <laughs> con đấy là mua một triệu uh, ờ, mốt đấy triệu à? ừ. mốt thì cũng to không to đâu con đấy bé rồi không được mấy tuần được mấy tuần hai ba tuần là như kiểu lợn lên giá sao à là hai ba tuần là nó cũng lên giá à đúng rồi có con ờ, hai uh, triệu rưỡi thì to hơn con này một chút anh không mua có hai triệu rưỡi à không không không ờ, không đủ tiền cái này là dành một ít tiền để cho gia đình mua thức ăn này mua gạo ấy trong gia đình thời gian này bà con là là là mùa ấy mà mùa giáp hạt mà đúng không ngô đã lên đâu ờ nên mới bảo là mua con ờ, tầm 2 ờ, triệu đổ lại 2 triệu là, là ấy thôi nhưng mà cũng tròn hết rồi anh đi quanh rồi đi xung quanh xung quanh ờ. xong có một con to to tai thì anh lại chê con tai to <laughs> và con này thích ờ, nuôi lợn tai nhỏ à à đúng rồi à. nuôi lợn như kiểu con lông của nó nó lông của nó thấy ít một mấy tí loại lợn đấy nó mới lấy nhanh được à lấy cái loại lông xù xù nhiều nhiều ấy cái loại đấy không biết lớn à đấy à vâng em có biết đâu thấy anh bảo con này con này con này đường này con này to này Ờ, một triệu tư ờ, mà tự lại lên giá thế em bảo anh bảo là con này tai to quá không mua được em ạ ôi thằng con tai nhỏ hay nhỉ cũng không biết đâu xong là thấy anh xem răng rồi là xem <laughs> mông xem má kiểu bà con quen đấy à, thì bà con nuôi mới biết được chứ em con nuôi trực tiếp nuôi được sao biết được thì cứ bảo anh ấy đi chọn hết cả chợ đi bảo không, không, không được con nào à. chỉ được có một con này thôi thì hỏi giá thấy lên kia lên giá yeah. Dạ. hai hai ba tuần này lại nó lên giá à em cứ tưởng là nó giữ cái mức giá trước không phải tại vì hôm trước em em có ra cái chợ phiên ấy à. kiểu mình ra chơi thôi chứ mình không đi mua mà mà mình ra thì mình cứ đi chơi rồi mình hỏi thăm bà con là giá con lợn này bao nhiêu bao nhiêu thì cũng, cũng thấy như thế thật con này anh bắt về được lâu chưa vô được hơn tháng à, hơn tháng à ồ chính đỏ lớn nhanh đấy nhờ dạ. lấy nhanh mà con này ờ. ba ba con này, dạ. có hai con bên kia à đây hai con bên kia nào con này mang về tạnh đây à, à rồi ừ. mình thiếu ừ. không tạnh thì không được ừ. ừ, ừ. thế nên nó nhiều quá nó nhiều quá rồi nó, rồi. Mấy, mấy, mấy, mấy thằng ấy mà thằng thì nó cái lỗ của nó ấy à cái cái bụng nó hoan được đấy hoan được nhiều à còn ra là bà con có cái cách chọn lợn nữa khá là hay <laughs> phải cái con mặt tay nhỏ vâng vâng chân rồi mông rồi xem ờ, <laughs> cái ấy của nó rồi nó còn cái vú của nó nó nhiều xem toàn thân luôn để biết là con nào đẻ tốt con nào không đẻ được ấy uhm. anh uh, mới lai like ờ, lợn về này mình về trước lâu lắm rồi anh mới trông hàng cho anh báo trưởng thôn bán hàng trông hàng cho anh báo xong uhm. về Đấy, con con này anh này con này mua chứ anh bảo mua 800 này Vâng, mua luôn à. Là một tháng à? Cái, cái anh ờ, hàng xóm ờ, lấy ờ, sang chăn lợn đấy. Dạ, ừ. Anh bảo là mua lúc anh mua là 800 Mà cách đây một tuần em ra chợ phiên là có nghĩa là em chỉ ra hỏi giá thôi Chứ em không mua Em hỏi là con lợn này bao tiền thì đúng là cũng bằng kia là 800 Đấy nhưng mà hôm nay thì lại chợ phiên lại đắt hơn rồi Đấy chợ phiên này là bán trong ngày nữa cơ dạ, giá cả là theo này thế nên hỏi là nếu mà thả chung là hai con nó sẽ cắn nhau mọi người ạ nên là không không thả chung được thì phải đợi à, anh này bắt con lợn sang chuồng khác nữa cơ các nhà hàng xóm đây đâu nhỉ đây thử thả và xem là nó có cắn nhau không hả chú bảo ờ, À, <laughs> nó cắn à? em nghĩ chắc không cắn nhau đâu cơ. Ô đấy à? Ừ, phải thương yêu nhau chứ nhở đấy cắn nhau nhở Ừ. Vì con lợn này được không? Bà bà con và người thấy được không? Hả? Dạ Đều không con này đều không? Theo như các chú hay hay quen nuôi ấy. Vâng. Cháu thì không không hay hay, nuôi lợn không biết. Dạ. Thế con này có được không chú vàng Hả? Con này được được không Châu à? Đẹp Có đẹp không? Đẹp. Đẹp chứ. Đẹp đấy này. Con này làm giống được. Anh ấy bảo là con tai to thì không lấy, con tai to thì nó to hơn. Con đấy là một triệu tư. Nên anh bảo là con tai to không nuôi được. À, à. Đấy, phải là con tai nhỏ. Ừ. Thế thường thường là bà con là chọn chọn lợn thì hay hay thì chọn cái gì nó xem cái gì của nó. Dạ, xem tai này xem móm này xem này lông à chân lông chân lông tai móm con gà gà con chim con chim gần con gà con gà con gà gà hoa hoa bóc bánh ờ, chia cho cháu nhỏ kia một cái cho hai cháu này này được rồi em được con này được em chả biết bà con chọn giống cái gì đâu con này cũng được mà à. Ờ. đấy một triệu mốt anh ạ đó con này một triệu mốt mua được ừ. mua được không anh Đấy thì có anh hàng xóm thì uh, anh ấy thả nhờ trước là lớn cách đây một tháng anh bắt được 800 nghìn thôi giờ một tháng mà anh lớn nhanh to này này thì đấy bà con bảo là giá lợn nó lên à, từng từng tuần từng ngày cơ cho vào chuồng mới nhá rồi đấy, rồi, rồi, rồi đấy con tí lấy như gì con ăn bảo bố cho hoa ấy nấu bên này là các bác à, đang à, thiến con lợn lợn à, trồng bên cạnh Ui, nó đang sợ mà sợ nó đái ngay <laughs> à thế là hai hai con thiến là cho sang bên này hết à ờ à, nó có quen nhau hai con này vẫn ở chung là nó quen rồi à vẫn ở chung được nó không cắn đâu à, không cắn đâu đúng không ờ. à. đấy uh, con thả con lợn này hôm nay thì à, do là lợn hàng xóm đấy là để nhờ chuồng nhà cháu hoa nên là à, hàng xóm mới bắt sang bên này để nhốt chung đây là của hàng xóm hồi nãy hàng xóm này đang thiến nữa cơ nên là mình cũng chưa thả được bây giờ mình mới nãy là anh ấy mới thả vào bây giờ nó chưa quen chuồng Thế là mỗi lần à, cháu đi học này là đi bộ đi gì xong là lần em anh đưa à anh đưa đi có lần đưa mấy ừ. đứa ở dưới này đi thì kèm theo à à có nghĩa là mấy cháu nhỏ đi cùng anh sẽ la đi cùng kèm theo thế từ từ đây ra trường thì cháu hoa có sao không từ đây cũng đi đi bộ hơn tiếng đi bộ hơn tiếng ai già đi bộ hơn tiếng à đi nhanh thì nó không không ờ, nếu đi bộ hơn tiếng là cũng mấy rồi đi nhanh xa rồi tiếng ừ, ừ, tiếng. À, sáng nay thì à, Giang với à, anh Nhàn cũng à, đã đi mua cho gia đình nhà cháu Hoa là con lợn về rồi anh Nhàn là chú của cháu Hoa nhé mọi người cháu chú ruột đấy thì uh, gia đình nhà cháu Hoa thì cũng rất là hoàn cảnh khó khăn bố cháu thì đau chân không đi làm được đa số là uh, anh Nhàn này là chú của cháu Hoa là làm hết toàn bộ nương cho gia đình nhưng mà rất, rất chi là vất vả và hôm trước mà Giang có vào thì Giang có mua cho gia đình là 460.000 là tiền gạo và thức ăn và số tiền này thì là, là của cô giấu tên đến Anh Quốc có gửi cho gia đình cháu Hoa là 3 triệu đồng đấy thì à, hôm nay đi bắt lợn thì con lợn này là giang với anh nhàn ra chợ mua và một người chăn nuôi thì quen rồi ấy. thì một người mới biết được là lợn nó nuôi tốt và nó ăn tốt và giống nó tốt thì một người mới ấy được chứ thực tế là giang chưa nuôi bao giờ nên là không biết được cái con lợn thì nó tùy theo uh, tuần mọi người ở chợ phiên thì có tuần thì bán rất là đắt tuần thì bán rất là rẻ con lợn này mua mất một triệu mốt thì của gia đình là hiện tại là còn dư là à, hôm nay thì Giang mua thức ăn nữa với lại bánh kẹo nữa thì là hết 1 triệu 400 ngàn đồng Vì hôm trước mà Giang à, ấy là 1 triệu 800 à, 60 nghìn thì còn dư của gia đình thì hiện tại là 1 triệu 140 nghìn nữa em thay mặt cháu cảm ơn các cô các chú anh các anh chị giúp đỡ nhà gia đình cháu <laughs> rồi thì uh, qua đây thì à, giang cũng thay mặt gia đình nhà cháu hoa cũng là thay mặt uh, chú anh nhàn này đã giúp gia đình nhà cháu hoa trở lại về đây cũng uh, gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, chị chủ tên ở bên anh quốc đã có món quà gửi cho gia đình để qua đây thì uh, giang cũng xin chúc uh, chị cũng như là gia đình uh, bên đó luôn luôn mạnh khỏe thành công và hạnh phúc uh, mong rằng uh, gia đình chị uh, tất cả mọi người là hãy cùng đồng hành với giang và tất cả bà con ở trên vùng cao này chia sẻ lan tỏa các sự yêu thương và số tiền còn lại thì giang sẽ bàn giao lại cho bố cháu hoa với lại là cháu hoa thì cô anh quốc có dặn giang mua đôi giày cho cháu hoa nhưng mà giang thì bận rất là nhiều việc ấy không có thời gian để mà đi mua giày thì hôm nào là cháu hoa thì đi mua giày nhá vâng. ờ, chú sẽ gửi tiền cho bố cháu nhá thì tiền thừa còn lại là một triệu ờ, một trăm bốn mươi nghìn đấy thì uh, bây giờ giang sẽ gửi lại số tiền dư còn lại thì cái số tiền này chú để mua gạo nhá hoặc là mua cái ờ, giày cho cháu hoa nhá Thiếu 20.000 rồi Thiếu 20.000 hôm nào cháu ờ, vào cháu gửi nốt thôi nhá Không có tiền lẻ Thường ờ. từ 200 thôi đây, cháu gửi cho chú ờ, tiền thừa còn lại Tiền thừa cũng như là mua lợn xong này Mua gạo xong mua thức ăn này ờ, thừa còn lại để gửi cho chú là Còn ờ, thừa là 1 triệu 140 nghìn để, để chú mua thức ăn dần này mua gạo Thì vì cái mùa này là mùa giáp hạt mà người nên là rất là khó khăn thì đồng bào cũng là trồng ngô ở đây thì nó chưa thể thu hoạch được bắt đầu bắt đầu bón phân thôi Tôi cảm ơn uh, chú nhá. Tôi cảm ơn uh, anh ờ, Nhàn nhá đã giúp đỡ gia đình nhá. Cảm ơn vâng. em nhá. không cái này cảm ơn là cảm ơn cô ở bên nước ngoài thôi vâng. chứ không phải là nhưng mà, của cháu đâu. <laughs> nhưng mà anh cũng chú em cũng vất vả đi lại nhé. À không, hôm đấy là em chỉ là cầu nối giúp, giúp uh, mọi người và gia đình thôi. Em cũng ừ. chỉ là mong là là chú phát triển kinh tế này, mong mọi người phát triển kinh tế có để sau này có đồng ra đồng vào như kiểu anh nhàn này này anh còn có cái hướng là phát triển kinh tế châu bò nhà anh nhàn cũng ngay đây chứ đúng không ngay đây ở ờ, thì hôm nào có thời gian rảnh thì mình xuống nhà anh nhàn chơi ở thăm gia đình chắc là video của giang ngày hôm nay thì cũng ờ, xin phép được khép lại ở đây thôi đấy ờ, thì thời lượng khá là dài rồi và giang cũng hy vọng rằng mọi người à, hãy à, chia sẻ ủng hộ à, kênh của Giang để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con hoàn cảnh gia đình khó khăn ở trên vùng cao đấy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.